mời dạ, cha dạ, mời theo chuyên cả con mình đi à. hái lá sâm nha lá sâm này cái tác dụng của nó rất là tuyệt vời luôn anh chị em mình té nghe con đi theo cha này nha bụi trúc bụi tre đẹp quá trời cho tính bứng bụi tre vô cho chồng nữa che từ từ qua con đầu video thì uh, cha con út family xin kính chào quý bà con nha hôm nay uh, quý bà con theo ờ. chân mình uh, hái một cái loại uh, vô mình làm uh, thức uống rất là ngon tuyệt vời luôn mà nó trị được uh, rất nhiều chứng bệnh với cô chú chị em mát gan nè à, giải độc gan nè không đường tiểu nè tới chưa à, anh chị em mình cùng xem hết video ủng hộ kênh youtube úc family tới cho nó nhiều lắm hái về cha con mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình ăn mấy ngày luôn á ồ ở đây ba cái lá xào à, với gắn đẻ ngon dữ lắm nè cho cầm cái ganh đất bữa hổm cho làm cái bằng phán đó ừ. từ từ con từ từ được quá ui vô rồi Ôi, được đi khó đi quá quý à, cô, cô chú ơi Ủa cha đi đâu nữa cha Kìa xích tới kìa quả chừng luôn rồi Ô, ô quá quả khứ cậu bắp luôn rồi tới thăm anh chị em ơi ở đây cũng nhóc của trưởng đây luôn nè có con thấy nó bò đó không để cho lá kéo để cho cắt kìa xích lại đừng nói nữa kìa đứng đây đi con đứng đây đi thầm ngõ nè cha chào mọi người ơi ờ, chào mọi người đi chào mọi người chào coi chú chào cô chú đây là quý bà con cái loại ờ, lá ờ, xương sâm này á quý bà con không ờ, nghĩ đơn thuần là mình ăn vô nó chỉ nó mát không đâu nhưng mà nó rất là tốt nó mát gan giải độc gan nhận trường à, đặc biệt có cái là nó cân bằng huyết áp của quý cô chú anh chị em cân bằng huyết áp rất là tuyệt vời luôn ngày nào mà quý cô chú ờ, có đi mua lá sâm về hoặc là là người ta có trồng ở nhà thì mình hái vô bữa nào mà mình uống một ly hai ly ba ly gì đó là nó rất tuyệt vời cho sức khỏe luôn bữa đó tinh thần mình thoải mái rất là, là, là hăng say làm việc luôn nó ờ, tăng cường sức khỏe mình rất là tốt đặc biệt là nó cân bằng huyết áp và mát gan của cô chú thì kênh youtube của Family mình chuyên cập nhật những bài thuốc nam những bài thuốc dân gian của những vị giáo sư uh, nổi tiếng về những trang chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là mình có nắm bắt được một cuốn sách 150 ờ, bài uh, thuốc uh, cũng du minh mạng ngày xưa bài cái cuốn sách đó gọi là đông y thần dược quý cô chú anh chị em với cô chú anh chị em xem hết video để ủng hộ Úc Family xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị em mình rất là nhiều nha cha lớn rồi tác được không? Cái loại à, lá thương sâm này á à, và cách làm quý bà con cũng hiểu à, nhưng mà nó để cho nó ngon thì quý bà con mình lấy 100 gram là một lạng đó mình pha với một lít nước đó một lạng mình pha với một lít nước là mình dò nó rất là nhanh đặc luôn rất là ngon rất là mát cho cơ thể anh chị em thấy gì cho nó quý lắm chứ không phải là mình dò để có một cái thức ăn ngon không đâu nó mát gan nè nhuận trường nè Ờ, tiểu rắc nè nước tiểu vàng nước tiểu đục nước tiểu đỏ nè rất là tuyệt vời đặc biệt là nó cân bằng được huyết áp quý cô chú anh chị em thì cái loại sâm này à, quý bà con làm uống thì nó ờ, được một cái là nó không liều lượng gì hết đó, mình ngày nào mình uống nhiều là mình khỏe nhiều đó, ngày nào có uống nó là khỏe vô cùng à, ít nhiều gì cũng vẫn tốt hết đó quý cô chú anh chị em mình dò xong bây giờ mình lượt rồi nè lấy cái gỗ ờ, lượt dừa nè gỗ dày này mình lượt lại quý cô chú anh chị em này lượt trong vòng chừng 15 20 phút nữa đặt bởi vì xong thì xong nhà mình dò ít nước cũng đặt dữ lắm nhanh cực kỳ luôn như đây không đủ ăn cha ơi uống nó được cho nó hết không chừa giọt nào cho nó mát gan mổ tất cả các chứng bệnh luôn giải độc gan giải độc cơ thể rất là tuyệt vời anh chị em mê lắm bỏ vô miếng sữa anh chị em ơi trừ sữa là rất tuyệt vời luôn ừ, nó ngon kìa đổ tới ngày mai trừ khi ừ. chắc khuy khuy khuy khuy cha kêu con hút vậy ăn với con liền luôn á hồi nhỏ con hút nữa thức ăn mà kia thức ăn sớm đi học khuy thức ăn sớm mà đi đi học hả cha quay vô cái son này tôi quay vô cái son ờ, nè mấy với cô chú cô chú về ờ, nhà không có cho con này cái thau còn không có đựng nữa nè đựng vô cái chảo chống dính luôn đây đặt vào đây bởi vì mình dò mình dò ít nước anh chị em mình dò ít nước mình ra nó nó đặt ra đây nè đó cái giọng có ờ, chưa được đầy một tiếng đồng hồ nữa rồi tí ông cái kêu múc đường ra tuổi con á còn cha lúc nãy con múc con múc được chưa cha nó dọn xong dọn xong xong rồi để chút xíu thôi nó đặt luôn đặc ngăn hết trơn không phải pha vô miếng nước mới được chứ là múc miếng nước thì con pha quay đường quậy sữa lên dạ thôi con khỏi nước cũng con quậy con thấy con dần dần nó sữa nó cũng tự ra nước rồi uống nước cho con này để cho chăm sữa vô nó bỏ chữ vô nước sữa vô giống như mình đang khoe đồ ăn cho mấy cô chú rồi à. à cái món này là rất tuyệt vời đó anh chị em nó, mỗi nhiều quá con canh kỳ nó, mơ nó, nó mát giải độc gan cực kỳ luôn chứ không phải là ở nước đơn thuần chỉ uống nó mát không đâu sáng lá gan là sổ độc tất cả mạnh quá cha giống như gô cầu á đúng rồi cái này gô đây, đây cho múc đừng có mát trời tát cái cái tiếng cái đít rất là ngon luôn anh chị em thấy không đây nè Ồ. Chơi cho con đi Chơi cho con trước đi à. Ôm Ừ cái thịt nó kìa cha Ngon Con tự múc nè Ôm Rồi con dầm đi nha cha Con dầm con uống đi đứa con ly Nhiều Đầy quá không Chơi không cho sao con đi ăn Chơi cho con ừ. đi Mưa cũng vậy đó nha dạ. Rất là mát luôn anh chị em giải độc gan cực kỳ hay luôn không dạ. được tiểu luôn những người mà dạ, bị dạ, đó chị luôn uh, kiết lị luôn đó anh chị em chứ không đơn thuần là vậy chỉ ờ, một cái thức uống ngon không đâu rất là cực kỳ luôn rồi tụi con uống đi ừ. nó quậy lên á hình cha cha mình ngồi trước ừ. mời đi mời cô chú uống con mời cô chú uống rồi uống đi con con mời cha luôn chú long vậy lên đây uống rồi thêm con luôn rồi rồi ngon con ngon lắm cô chú ngon quá trời luôn uống rồi ngon không ngon dữ lắm không cô chú cô chú khỏi bệnh cô chú khỏi <laughs> bệnh cô chú nhớ làm thức uống như gia đình con nghe nói đi chú nhớ uống như gia đình con nha rất là ngon luôn rất là ngon bổ dưỡng mát gan giải độc gan giải độc tố cơ thể rất tuyệt vời uhm, không? ngon không con ngon ngon <laughs> anh chị thấy không tuyệt vời không rất là tuyệt vời thì thử muỗng này tuyệt vời luôn anh chị ơi có sữa có đường vô mà cái sức thức uống rất là ngon mà còn bổ ờ, dưỡng khỏe nữa mát gan giải độc gan cực kỳ luôn ừ chị em dùng hấp dẫn không